Không hiểu tại sao lại bị ao Các bạn ơi Các em ơi các bạn uh, quay trở lại cùng với chị được chưa ạ? Chị cũng không biết tại sao lại bị ao nữa <laughs> Nào nếu mà các bạn đã quay trở lại rồi thì gửi lời chào tới chị để chị biết nhá Ôi khổ thân thật sự luôn ấy Không hiểu tại sao lại bị ao Rồi chị đã quay trở lại rồi đây các bạn ơi <laughs> Không hiểu kiểu gì Chắc là vì là thời điểm này là nhiều người vào wifi quá à, Hay sao mà lại bị như thế nhở <laughs> Rồi chúng mình à, sẽ cùng ok Vừa rồi bị ao đấy Thế nên là chị vừa mới phát trực tiếp lại ở đây rồi Bây giờ thì đã ok rồi Được chưa nào <laughs> Rồi các em ơi Xin chào các em, xin chào các bạn Rất là nhiều bạn đã gửi lời chào tới chị rồi đấy À rất là nhanh, bây giờ đã có gần 500 bạn đang xem buổi phát trực tiếp ngày hôm nay rồi Và có lẽ là chúng mình sẽ bắt đầu với nhau luôn nha Hello Dương Vi <laughs> Rồi, xin chào các bạn Rồi, rất là nhiều bạn đã gửi lời chào tới chị rồi <laughs> em vào ba lô đưa em ra ngoài thủ đô mình cùng say mướn hố à, <laughs> thế à <laughs> rồi chúng mình 600 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhá hello trần thư xin chào em giống như là đèn vào mình anh đưa chân khó những sau rồi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhá. Ok không? em ra ngoài thủ đô Mình cùng gánh thành phố đến những thành khoản ô tô Xanh như là đèn vòng, mình anh đã nhanh cất Đồng ý, gần 800 bạn rồi ạ, rất là nhanh có lẽ là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà các bạn đang cực kỳ cực kỳ lo lắng rồi, đúng không? À, và bây giờ thì chị sẽ quay trở lại cùng với các em ở trong buổi tối ngày hôm nay Giống như là tiêu đề chị đã đưa ra cùng với các bạn, được không ạ? À? Đó chính là tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân Đương nhiên là trong ngày hôm nay ấy, thì chị sẽ không trao đổi với các bạn toàn bộ kiến thức về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân đâu Mà chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái đề này nhá Đề bài của chúng mình như sau ạ à đề bài của chúng mình như sau Chúng mình sẽ cùng làm một cái đề bài đơn giản trước nhé à, Có thể thấy là nếu như soi chiếu vào dạng đề minh họa năm nay Ở thời điểm trước các bạn làm ấy Thì các bạn đã thấy là đề bài của chúng mình ở thời điểm hiện tại vẫn sẽ ra vào dạng đề phân tích đúng không ạ? Nhưng mà phân tích này được coi là cái yêu cầu chính đặt ra thôi. Còn lại thì chúng mình sẽ phải quan tâm tới một cái yêu cầu phụ nữa. Và yêu cầu phụ đó sẽ là một cái yêu cầu phụ liên quan tới việc mở rộng thêm một cái giá trị về nội dung hoặc là một cái giá trị về nghệ thuật được không ạ? Đây là cái dạng đề năm nay, là cái dạng đề chủ chốt mà các bạn đang ôn, phải không nào? Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp chị nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với một cái đề bài. Chúng mình sẽ cùng đi từ những cái thứ thiết thực và đơn giản trước. Bao giờ cũng thế, hãy nhớ này. Trước khi các bạn quan tâm tới cái yêu cầu phụ thì bao giờ chị cũng nói với các bạn rằng yêu cầu chính vẫn là cái mà chúng mình cần phải đặt lên hàng đầu. Bởi vì nếu như các bạn không giải quyết được yêu cầu chính thì cũng chẳng có cơ hội mà để giải quyết yêu cầu phụ đâu. Thế nên là trước tiên đây mới là cái chúng mình cần phải quan tâm trước. Ok chưa ạ? Còn đương nhiên yêu cầu phụ bao giờ cũng sẽ đóng một cái vai trò là phân hóa học sinh để xem là cái tư duy của các bạn về cái vấn đề đó khi được mở rộng như thế nào. Nên các em sẽ quan tâm giúp chị điều này nhá. Ok không? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau ở trong một cái đề bài. Chị nghĩ đây là một cái đề bài khá là đơn giản với các bạn thôi. Nói là đơn giản, nhưng có lẽ sẽ có rất là nhiều bạn ở đây chưa từng bao giờ làm được một cái bài viết nào hoàn chỉnh cho cái dạng đề như thế cả. Thì ngày hôm nay chị sẽ ngồi cùng với các bạn để chia sẻ với các bạn về cái đề này nhá. Ok chưa nào? Đề bài của chúng mình sẽ là phân tích. Đề bài của chúng mình sẽ là phân tích diễn biến tâm trạng phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật được không nào phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng trên đường về nhà được không ạ trên đường về nhà trong tác phẩm vợ nhặt của nhà văn kim lân ví dụ một cái đề bài đơn giản là như vậy Ok chưa nào? Các bạn sẽ thấy rằng là khi mà đề cập tới tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân ấy Thì chúng ta thấy những cái vấn đề chúng ta quan tâm nhiều nhất sẽ xoay quanh về hệ thống các nhân vật ở trong tác phẩm này Đúng không ạ? Mà trong hệ thống nhân vật tác phẩm Vợ nhặt thì sẽ bao gồm một, đó là nhân vật gì nhở? Nhân vật chính nhất, nhân vật anh cu chàng đúng không nào? Nhân vật số 2 là nhân vật cũng không thể thiếu ở trong tác phẩm này, đó là nhân vật thị, nhân vật người vợ nhặt. Và nhân vật thứ ba đó chính là một người mẹ mang trong mình tình yêu thương con vô bờ. Đó chính là hình ảnh bà cụ Tứ. Đúng không ạ? Đây là ba cái nhân vật mà chúng mình cần phải quan tâm khi mà chúng ta học về tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Thì ngày hôm nay chị đưa cho các bạn một cái đề bài khá là đơn giản được không ạ? Các bạn có thấy đây là một đề bài đơn giản không ạ? Và nếu như năm nay chị nghĩ là cái đề bài đơn giản này sẽ còn thêm một cần thêm một cái vế phụ nữa đấy. Có thể là người ta sẽ yêu cầu các bạn là khai thác thêm về giá trị nhân đạo, về giá trị hiện thực hoặc là cũng có thể khai thác thêm về cái gì ạ? À phong cách nghệ thuật của Kim Lân, phong cách viết truyện ngắn của Kim Lân vân vân. Được chưa nào? Nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại ở đây. Đương nhiên, cái vấn đề nằm ở chỗ là gì? Cái vấn đề nằm ở chỗ ấy là chị muốn các bạn không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta học kiến thức nền một cách khô cứng Mà bản thân chị thì muốn là khi mà chúng ta gặp một cái đề bài, các bạn phải biết hướng xử lý Hay nói cách khác là các bạn sẽ có một cái phương pháp để các bạn làm Ok chưa ạ? Thì ngày hôm nay chị cũng sẽ gạch ra cho các bạn cái phương pháp này nhá Như sau ạ, à, các bạn ơi, thứ nhất chúng ta sẽ thấy này Hình thức của cái đề bài này hình thức chắc chắn là bài văn rồi Đúng không ạ? Mà là một bài văn thì chúng mình sẽ không có một cái định lượng nào cả Có nghĩa là các bạn viết bao nhiêu cũng được Ok chưa nào? Miễn là đảm bảo cho chị đủ cấu trúc 3 phần Mở bài này, được không? Thân bài này và kết bài này nhá Hãy nhớ điều này nhá Đi thi nhá Có sống, có chết Thì các bạn cũng phải hoàn thành giúp chị ba cái phần này là mở bài, thân bài và kết bài Đừng để cái trường hợp là mới chỉ viết xong phần thân bài Chưa kịp kết bài đã hết thời gian thì nên cái việc phân chia thời gian mang đồng hồ đi thi Là một trong những cái lựa, sự lựa chọn cực kỳ đúng đắn của chúng mình nhá Các bạn hãy lưu ý giúp chị phần này Được chưa ạ? Đây là về hình thức hãy lưu ý giúp chị Được chưa nào? Còn sau đấy thì chúng mình mình sẽ phải tiếp tục xác định thêm một cái vấn đề nữa hay nói cách khác ở đây chính là về vấn đề nghị luận Đương nhiên đây là những cái bước mà các bạn không cần phải gạch ra Nhưng mà trong cái quá trình mà các bạn xử lý đề ấy, Là các bạn cũng phải định hình ra cho mình là như thế này Để thứ nhất chúng ta không bị lạc đề Cái thứ hai chúng ta tìm được cái phương án viết tối ưu nhất Cái thứ ba chúng ta nhớ lại phần kiến thức nền để vận dụng Cái thứ tư chúng ta liệu cơm gắp mắm để so để cho đủ cái quỹ thời gian mà chúng mình đang còn Nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị phần này nhá Nếu như ở cái đề minh họa vừa rồi mà các bạn làm về sông Hương ấy thì cái yêu cầu phụ sẽ chiếm một điểm nha các em. Ok không nào? Yêu cầu phụ sẽ chiếm một điểm nha nhá hãy lưu ý điều đấy giúp chị nhá đây thì các bạn sẽ nhìn thấy này chúng mình có vấn đề nghị luận ở đây ạ vấn đề nghị luận ở đây đó chính là phân tích về diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng trên đường về nhà nhá thật ra ấy cái dạng đề này nó chẳng khác gì là người ta cho các bạn một cái phân đoạn cả nếu như đề bài mà cho các bạn một cái phân đoạn ấy thì nó sẽ chỉ cần thêm một bước thôi. Đó là cái bước các bạn giúp cho chị nhận định là cái phân đoạn đó đang nói về cái vùng kiến thức nền nào. Các em phải hiểu rằng nếu như chúng mình học một cái tác phẩm như thế này, chúng ta có đây là một cái khối lượng kiến thức nền, thì trong cái đề văn của chúng mình không phải là chúng mình sử dụng toàn bộ đâu ạ. Mà có thể là người ta chỉ yêu cầu chúng mình dùng một cái phần này thôi. Được không nào? Thì cái việc của các em là khi mà chúng mình gì ạ? À? khi mà chúng mình làm về phân đoạn và người ta cho một cái phân đoạn trong văn xuôi thì nhiệm vụ đầu tiên của các bạn phải là các bạn cần phải giúp chị tư duy nhá. Tư duy ở đây có nghĩa là gì? Tư duy ở đây có nghĩa là các bạn định hình lại giúp chị xem cái phân đoạn đó là đang muốn nói về cái mảng kiến thức nền nào, được không ạ? Hãy lưu ý giúp chị cái đấy nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục này. Chúng ta đã xác định được xong hai cái thứ quan trọng nhất và như chị đã nói, hai cái thứ này các bạn có thể tự định hình trong đầu mình luôn, đó chính là về hình thức và về vấn đề nghị luận. Chúng mình phải xác định đúng thì chúng mình mới có cơ hội đạt điểm cao được. Nói chung là như vậy nhá. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục này. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm nhá. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm cái đề này với chị ạ. À. Các bạn sẽ cùng bắt đầu làm đề này cùng với chị nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ có phần mở bài. Được không nào? Đương nhiên là ở trong cái phần mở bài này ấy thì chị đã nói với các bạn rồi. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải nêu ra được vấn đề nghị luận. Được không ạ? Đây là đề quan trọng nhất Thế thì bây giờ chị mới đang hỏi các bạn rằng là Ồ, thế thì làm thế nào để chúng mình dẫn được vào vấn đề nghị luận đây? À, <laughs> các bạn ơi, hãy lưu ý nhá. Chị luôn luôn khuyên các bạn đối với hình thức là bài văn. Và đặc biệt là đối với hình thức một cái câu chiếm 5 điểm trong đề thi như thế này, thì các bạn nên lựa chọn mở bài gián tiếp. Đương nhiên khi mà chúng ta nói về mở bài gián tiếp ấy thì sẽ luôn luôn có một cái phần bao gồm đó là dẫn dắt cộng với cả đặt vấn đề các em nhé Phần đặt vấn đề này là cái phần mà chúng ta có thể lấy được ở trên này rồi Đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta sẽ dựa vào đề bài và phần này là phần không thể thay đổi được. Thế nhưng cái phần dẫn dắt này là cái phần mà các bạn có thể thay đổi được này. Được không ạ? Thì ở trong cái phần dẫn dắt này các bạn có thể tận dụng những cái mảng kiến thức để các bạn đưa vào nhá. Trước tiên, ví dụ, nếu như trong trường hợp mà các bạn muốn tận dụng những cái thông tin về nhà văn Kim Lân để các bạn đưa vào thì các bạn hoàn toàn có thể viết một cái đoạn nho nhỏ để dẫn vào tác phẩm Vợ Nhặt, sau đó dẫn vào vấn đề chính. Được chưa nào? Ví dụ dụ như là trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Kim Lân được biết đến với hình ảnh của một người nghệ sĩ là tấm gương về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù chỉ học hết bậc tiểu học, thế nhưng đối với ông, bằng lòng kiên trì của mình, à, đường đời đã trở thành cánh cổng trường rộng mở để Kim Lân tích lũy biết bao nhiêu điều và đưa nó vào trong những tác phẩm của mình. Trong sự nghiệp cầm bút, truyện ngắn được coi là thể loại sở trường của nhà văn này và Kim Lân đã gây ấn tượng trong lòng lòng bạn đọc về một câu chuyện tình yêu tựa như cổ tích trong tác phẩm Vợ Nhặt. Để lại ấn tượng trong tác phẩm này là hình ảnh nhân vật anh cu chàng với những diễn biến tâm trạng thay đổi khi nhặt được vợ và trên đoạn đường về nhà qua xóm ngụ cư, ví dụ như thế. Được không ạ? Ok chưa? Đơn giản thôi, tức là gì ạ? Đấy là một cái cách siêu đơn giản. Để làm gì ạ? Để chúng mình dẫn vào kim lân. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn tận dụng những cái thông những cái thông tin về tác giả để các bạn đưa vào nhá. Ngoài ra các em có thể đi từ đề tài được chưa ạ? Đề tài ở đây chúng ta sẽ có là đề tài người nông dân Và trước đó viết về hình ảnh người nông dân trước cách mạng Thì cũng đã từng có rất là nhiều những tác giả thành công Chúng ta có thể kể đến đó là hình ảnh của gì ạ? Hình ảnh của chị Dậu phải bán cả con, bán cả gì ạ, bán cả đàn chó, thậm chí bán cả con của mình đúng không ạ? Chúng ta có hình ảnh của một anh trí chỉ mong một cái cuộc đời được sống cho ra một con người thôi, được chấp nhận thôi, đúng không ạ? Rất là nhiều hình ảnh người nông dân trước cách mạng đã được tái hiện trong ngòi bút của các nhà văn khác. Thế nhưng mà đối với Kim Lân thì Kim Lân lại nhìn nhận hình ảnh của họ trong một cái góc độ rất là khác. Và đối với bản thân Kim Lân bằng một cái giọng văn bao giờ cũng thế, chan chứa ở đó là niềm tin yêu vào cuộc đời thì nhà văn này cũng đã viết một cái chuyện ngắn rất hay về hình ảnh người nông dân trước cách mạng, đó là chuyện ngắn vợ nhặt. Và nhân vật tiêu biểu đó chính là nhân vật chàng được không nào? Sau đó các bạn dẫn vào vấn đề nghị luận ở đây Đó chính là diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng trên đường về nhà nhá Ok chưa? Đồng ý không? Hiểu chị ông ạ? Ngoài ra thì các bạn cũng hoàn toàn có thể đi từ nhận định được không ạ? À? Một cái nhận định về tác giả hoặc một cái nhận định về tác phẩm đưa ra ở đây nhá. Ví dụ như là gì ạ? À người bạn cùng thời của Kim Lân, nhà văn Nguyên Hồng đã từng đưa ra một nhận định rất đúng về ông như thế này. Đó là gì ạ? Kim Lân là nhà văn nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Và những trang viết của Kim Lân đã thể hiện rất rõ lời gì ạ? À lời nhận định đó. Một trong số những tác phẩm tiêu biểu của người nghệ sĩ này đã để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc là chuyện ngắn Vợ Nhặt và đặc biệt là nhân vật chính trong tác phẩm, nhân vật chàng với những diễn biến tâm trạng trên đoạn đường về nhà. Ví dụ là như thế nhá. Nói chung ấy là cái phần mở bài này chị khuyên các bạn là các bạn nên chuẩn bị trước bởi vì cái vấn đề nằm ở chỗ là đôi khi chúng mình tự tin về khả năng của chúng ta thì đó là điều rất tốt nhá, được không nào? Còn nếu như mà các bạn cảm thấy là mình vẫn lo lắng thì các em có thể chủ động chuẩn bị những cái phần dẫn trước Thậm chí là các em có thể chuẩn bị giúp cho chị những cái phần dẫn mà chúng ta có thể sử dụng cho nhiều bài Ví dụ như là gì ạ? Đó là à, trong quá trình sáng tác của mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về Nếu như đối với Hoàng Phù Ngọc Tường là xứ Huế mộng mơ Đối với Nguyễn Trung Thành là mảnh đất Tây Nguyên anh hùng đầy nắng và gió Đối với gì ạ? À, đối với Nguyễn Tuân là mảnh đất Tây Bắc với những con người anh hùng với những khung cảnh thiên nhiên mang vẻ đẹp phi thường, được không ạ? thì đến với những trang viết của nhà văn Kim Lân, chúng ta lại bắt gặp ở trong đó là hình ảnh của làng quê, của miền quê, nông thôn, đồng bằng Bắc Bộ như thế nào đấy, hiểu không ạ? Thì nói chung là các bạn có thể vận dụng những cái cách đấy để các em sử dụng cho đa dạng các cái bài viết của mình hơn nhá. Được không ạ? Thì chị chỉ có một cái gợi ý nho nhỏ cho các bạn như vậy thôi. Nhưng hãy nhớ giúp chị một điều là gì? Hãy nhớ rằng mở bài là một đoạn duy nhất cái thứ hai, điều quan trọng nhất trong mở bài đó chính là chúng ta phải nêu ra được vấn đề nghị luận. Dù cho các em có viết hay đến đâu đi chăng nữa mà các bạn không lấy được vấn đề, không đưa ra được vấn đề nghị luận thì mở bài của các bạn vẫn là thất bại được không ạ? Thì mở bài của các bạn vẫn là thất bại Nên các bạn hãy hết sức lưu ý giúp cho chị điều này nhé Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục tìm hiểu này Phần mở bài của chúng ta là như vậy Bây giờ chúng mình cùng đến với phần thân bài nhé Bây giờ chúng ta cùng đến với phần thân bài nhá. Ở trong phần thân bài này ấy, thì sẽ có rất là nhiều bạn ngay lập tức sẽ lao vào viết luôn Được không ạ? Rất nhiều bạn sẽ lao vào viết luôn Và nói chung ấy là chị thấy đấy cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì từ trước đến giờ thì các bạn chưa bao giờ định hình rõ về cái cách viết cả. Và chính vì cái việc chưa bao giờ định hình rõ về cách viết nên thường sau cái phần mở bài này, bắt đầu các bạn lao vào các bạn viết luôn là gì ạ? À, diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng trên đường về nhà là như thế này, là như thế kia. Ồ không nhá, không như thế nhá các bạn nhá. Chúng mình từ từ, từng bước để làm cho bài viết chỉn chu nhất có thể. Thì đây, các bạn ơi, lưu ý giúp chị cái thứ nhất, chúng ta có luận điểm 1. Luận điểm 1 của chúng mình sẽ là luận điểm về tác giả tác phẩm. Được không ạ? Luận điểm cung cấp một số thông tin về tác giả tác phẩm. Được chưa nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này Về tác giả Kim Lân thì có những cái thông tin mà các bạn cần phải nhớ giúp chị liên quan tới sự nghiệp sáng tác Ví dụ như là đề tài thường lựa chọn là viết về nông thôn và nông dân Việt Nam này Một cái giọng văn rất là nhỏ nhẹ, rất là đôn hậu, giản dị, gần gũi Đúng không ạ? Và một cái lối kể chuyện có duyên Đúng không ạ? Thể loại sở trường là chuyện ngắn Ok chưa nào? Thì ở đây các bạn thấy này Nếu nói về tác phẩm chúng mình sẽ nhớ chiếu giúp chị các mốc thời gian bao gồm như sau ạ. Cái thứ nhất đó chính là gì nhở? Cái thứ nhất đó chính là năm 1945 năm 1954 và năm 1962. Hãy nhớ giúp chị nhé. Khi nói về thông tin tác phẩm thì hoàn cảnh sáng tác chính là gì ạ? Chính là cái then chốt nhất mà các bạn cần phải ghi nhớ giúp cho chị. Thì ở đây tốt hơn hết là hãy nhớ rõ năm nhiều bạn nói với chị rằng là Ôi tại sao mà lại phải nhớ rõ năm hả chị Thật ra không có cái gì chân thực Không có cái gì xác đáng Không có cái gì cụ thể bằng việc các bạn nhớ năm ra đời của tác phẩm đấy Thế nên là chị nghĩ rằng là Đúng là có thể các bạn sẽ kiểu như là đôi khi bị nhầm lẫn bị quên ấy Thế thì các bạn hãy tìm ra cái cách học tốt nhất cho mình để chúng mình không bị nhầm lẫn về năm sáng tác của các tác phẩm nhá Ok chưa ạ? Ví dụ như chúng ta có thể viết một cái đoạn nho nhỏ cho cái phần tác giả tác phẩm như thế này Ok chưa nào? Ví dụ nhá, chúng mình có thể đưa ra một cái đoạn viết về tác giả tác phẩm như thế này Được chưa ạ? Đó là Kim Lân là nhà văn thuộc về làng quê Việt Nam. Tác giả này trong suốt sự nghiệp của mình mặc dù viết rất ít, thế nhưng những tác phẩm của ông đều để lại giá trị trong từng thời điểm mà nó ra đời. Một trong số những tác phẩm tiêu biểu nhất viết về đề tài nông thôn và nông dân, để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc chính là Vợ Nhặt. Vợ nhặt có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngụ cư, được Kim Lân viết vào những ngày đầu cách mạng tháng 8 thành công năm 1945. Thế nhưng sau đó đã bị thất lạc bàn thảo. Đến năm 1954 khi hòa bình lặp lại, dựa vào phần cốt truyện cũ, Kim Lân đã viết thành truyện ngắn Vợ Nhặt và tác phẩm này được in trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962. Đối với Kim Lân thì đây là một thiên truyện viết về cái đói. Thế nhưng trong cái đói, trong những khoảnh khắc rùng rợn của năm ấy, Kim Lân vẫn nhìn thấy trong đó là tình người chứa chan. Và tác phẩm này đã thể hiện được rõ những con người mặc dù đang lay lắt và phải đối diện với con đường cùng là cái chết. Thế nhưng họ vẫn luôn hướng về sự sống và vẫn luôn muốn được sống cho ra một con người. Ví dụ là như thế Được không ạ? À? Chúng ta sẽ có một cái đoạn viết về tác giả tác phẩm Còn đương nhiên nhá Chúng mình vẫn có thể linh hoạt để biến chuyển Nó trở nên hay hơn Trở nên hấp dẫn hơn Là cái chuyện mà chúng ta hoàn toàn có thể làm Khi mà chúng ta linh hoạt các em nhá. Hãy lưu ý giúp chị, hãy nhớ rằng là cái phần cung cấp thông tin về tác giả tác phẩm cũng chiếm 0,5 điểm đấy. Thế nên các bạn đừng bỏ qua, đừng bỏ phí cái phần này, được không ạ? Đương nhiên là <laughs> năm sáng tác các bạn được viết số rồi, được chưa nào? Đừng bỏ qua và đừng bỏ phí phần này các em nhá. Ok chưa ạ? Đồng ý không? Rồi xong, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục đến với luận điểm số 2. Đây được coi là cái luận điểm quan trọng nhất này nhá. Đây được coi là luận điểm quan trọng nhất thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là gì ạ? Đối với cái luận điểm số 2 này trước tiên nhá, chúng ta sẽ phải xác định xem là đề bài đang yêu cầu chúng ta làm về vấn đề văn học gì. Thì cụ thể ở đây các bạn thấy rằng là cái vấn đề văn học được đề cập đến đó chính là gì nhở Đó là diễn biến tâm trạng nhân vật. Và cụ thể ở đây là nhân vật chàng gì nhở trên đường về nhà. Đúng không ạ? Nhân vật chàng trên đường về nhà. Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ phải lưu ý giúp cho chị cái này nhá. Các bạn sẽ phải lưu ý giúp cho chị cái này. Khi mà chúng ta phân tích cái diễn biến tâm trạng nhân vật ấy thì cũng không phải là ngay lập tức chúng ta lao vào, chúng ta viết luôn đâu. Được không ạ? À? Mà chúng mình cần phải đảm bảo các cái ý sau cho chị trong phần luận điểm số 2 này. Ý thứ nhất đó là chúng ta cần phải có cái phần khái quát chung về nhân vật đã. Và ở trong cái phần khái quát chung này, các bạn sẽ làm rõ giúp chị nhá. Cái thứ nhất về lai lịch này. Về ngoại hình này. Được không ạ? Về số phận này. Ok chưa nào? Được không ạ? Sau khi viết xong cái phần này rồi, chúng ta mới đi vào phần diễn biến tâm trạng của nhân vật được không ạ? Đi vào diễn biến tâm trạng của nhân vật. Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này Nếu như mà soi chiếu vào nhân vật chàng Trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân ấy Thì các bạn sẽ thấy cái thứ nhất Anh ấy là gì nhở? Anh chàng này anh ấy là gì? Được biết đến trong những trang viết của Kim Lân Chàng được giới thiệu là gì? Thứ nhất là dân ngụ cư Đúng không ạ? Cái thứ nhất là dân ngụ cư, đúng chưa nào? Cái thứ hai là sống cùng với mẹ già trong một cái căn nhà nhỏ, đúng không ạ? Sống cùng mẹ già. Đúng không nào? Cái tiếp theo công việc của anh ấy đó là làm nghề gì nhỉ? Là làm nghề kéo xe bò thuê. Đúng không? Kéo xe bò thuê. Đúng chưa nào? Ai thuê gì thì làm nấy thôi. Nói chung là một cái công việc rất là bất ổn định. Phải không ạ? đây là những cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta đã đánh giá là nhân vật này ấy, là một cái nhân vật mà dường như là chẳng có một cái hứa hẹn gì về tương lai cả. Bởi vì là anh ấy nghèo mà, anh ấy là dân ngụ cư, anh ấy sống cùng với mẹ già, anh ấy làm công việc một cái công việc rất là bấp bênh và thiếu sự ổn định, đó chính là kéo xe bò thuê đúng không ạ? Đã vậy lại còn đang sống trong cái hoàn cảnh đó chính là cái đói đang bùa vây và năm 1945 chính là cái giai đoạn mà từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Những cái âm thanh xuất hiện trong cái khoảng không gian ấy là tiếng của những người khóc tỉ tê, là tiếng của gì ạ? Những cái con quạ ở đầu làng gào lên từng hồi thê thiết và không khí lúc bấy giờ thì ẩm lên mùi vần mùi ẩm mốc của rác rưởi và mùi gây của xác người. Nói chung là lúc bấy giờ trong một cái bối cảnh bao xung quanh toàn là chết chóc. Được không ạ? À? Bao xung quanh toàn là chết chóc Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Nhân vật chàng có lai lịch như vậy Thế còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình của nhân vật này thì sao? Anh ấy được coi là sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa Được không nào? Sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa Nhá có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là rất là xấu xí và chúng ta thấy rằng là cái sự xấu xí này được miêu tả qua việc là gì nhỉ? À, chúng ta thấy là thân hình thì thô cạch, dáng người thì thô cạch này. Phải không ạ? Lưng thì bè như lưng gấu này. Rồi thì khuôn mặt thì hai bên quai hàm bạnh ra này. Con mắt thì nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều này. Phải không ạ? À? Nói chung là anh này anh ấy rất là xấu xí Đã vậy nhá Bên cạnh sự xấu xí nhá Anh ấy còn hơi dở tính nữa Dở tính ở đây có nghĩa là gì ạ? À? Anh ấy có những cái tật mà người khác không có và cái tật của anh ấy là cứ vừa đi vừa lầm bầm Và có những cái thời điểm ấy Là anh ấy kéo xe bò Thế là anh ấy cứ ngẩng mặt lên trời và cười hình hạch Thế thì chúng ta thấy rằng là với tất cả những cái gì mà nhân vật này đang có Dường như số phận của chàng đã bị đóng đinh, đã bị ấn định Đó chính là anh ấy sẽ ế vợ đây là cái số phận mà nói chung là dường như là đóng đinh cho nhân vật này rồi Đúng không ạ? Đóng đinh cho nhân vật này rồi Nhưng mà không ngờ được rằng Là trong giữa cái thời buổi đói kém như thế Trong những cái giây phút dùng mình của lịch sử như thế Trong không gian của nạn đói như thế Chàng không những lấy được vợ Mà lại còn là gì nhở? À, mà lại còn là nhặt được vợ Được không ạ? Nhặt được vợ một cái câu chuyện khó tin nhưng mà có thật. Khi tâm sự về tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân và được hỏi về cốt truyện, thì Kim Lân nói rằng đây là một cái cốt truyện hoàn toàn là do ông hư cầu. Thế nhưng ông cũng giải thích thêm rằng nếu như đặt để cái cốt truyện này vào giai đoạn nạn đói năm 1945 thì nó lại cực kỳ chân thực. Thế nên mới nói rằng đây là một cái câu chuyện khó tin nhưng mà có thật nhá Hãy lưu ý giúp chị Và chính cái việc là từ một người đóng đinh số phận ế vợ Bây giờ nhặt được vợ Thì nhân vật chàng của chúng ta đã có một cái sự thay đổi đột ngột trong diễn biến tâm trạng Và cụ thể cái những cái thay đổi đó Đó chính là những thay đổi trên đoạn đường về nhà Khi đi qua xóm ngụ cư Được không ạ? Trên đường về nhà Trên đường về nhà khi đi qua Khi đi qua xóm ngụ cư Nếu như mà nói về cái phần diễn biến tâm trạng này ấy Thì trước đấy nhá Chúng ta thấy rằng là những cái ngày trước khi mà anh chàng anh ấy trở về nhà sau một ngày làm việc Thì thường ấy là nhân vật này bao giờ cũng sẽ đi về với một cái thái độ đó chính là lầm lũi. Đúng không ạ? Phải không nào? Lầm lũi Con mắt thì gà gà đắm vào bóng chiều Có nghĩa là một cái hình ảnh rất là cô đơn Và một cái hình ảnh lẻ loi Một cái hình ảnh cô đơn Đúng không ạ? Thế nhưng mà ngày hôm nay Có một cái sự khác biệt đã xảy đến Đi bên chàng bây giờ là một người đàn bà Mà người đàn bà ấy lại là vợ của chàng ạ Phải không ạ? Lại là vợ của chàng đúng không ạ? À? Và chính bởi cái sự thay đổi như thế này mà đã khiến cho nhân vật chàng có những cái thay đổi rất là khác biệt trong diễn biến tâm trạng. Được không ạ? À? Nhá, trong diễn biến tâm trạng Một cái cuộc hôn nhân mà người ta phải nói rằng Cuộc hôn nhân ấy là một cuộc hôn nhân méo mó và bi hài khi bây giờ, lời tỏ tình chỉ là một câu hò tầm phơ tầm vào. Lời cầu hôn cũng chỉ là một câu gì ạ? À? Một câu nói tầm phơ tầm vào. Của hồi môn về nhà chồng là mấy thứ đồ đựng trong cái thúng con con. Lễ vật cầu hôn là bốn bát bánh đúc và nàng dâu về nhà chồng không có một người thân đi cùng, không có lấy một cái bộ quần áo sạch sẽ, Tất cả mọi thứ đều rất méo mó và bi hài ở trong thời điểm lúc bấy giờ. Thế mà một cái câu chuyện tình yêu như thế lại thắp sáng cuộc sống của ba con người trong tác phẩm này. Ít nhất là ba con người trong tác phẩm này. Đó là chàng, đó là người vợ nhặt và đó là bà cụ tứ. Họ đã neo đậu vào nhau để họ hướng tới ánh sáng. Và không hiểu tại sao nhưng mà cứ mỗi lần học tới tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân là chúng ta lại có thể nhớ về một cái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 Ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, chúng ta thấy rằng là những cái biến chuyển trong tâm lý của chàng được miêu tả qua các hệ thống chi tiết. Được không ạ? Bao gồm cái thứ nhất, đó chính là ngày hôm nay anh chàng trở về nhà trong một cái tâm thế, trong một cái tâm trạng đó chính là rất phớn phở. Được không ạ? Phớn phở, đắc chí. Đúng không ạ? Cái mặt cứ vênh lên tự đắc với đời. Được không nào? Vênh lên tự đắc với đời. Ok chưa ạ? À, thật ra là một cái phân đoạn thì không được trích ra ở trong sách giáo khoa Thế nhưng nếu như các bạn đọc hoàn toàn chuyện ngắn vợ nhặt ấy Thì các bạn sẽ thấy là khi mà bắt đầu trên đoạn đường về nhà là anh cu chàng anh ấy có đưa thị vào chợ Có mời thị ăn một bữa rất là no nê nữa Sau đấy thì anh ấy còn mua cho thị vài thứ đồ con con đựng trong cái thúng Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta thấy được cái phẩm chất của nhân vật này ngay từ ban đầu Những cái bước chân đầu tiên mà đưa người vợ nhặt về nhà ấy Đó chính là gì nhở? À đó chính là phong thái của một người đàn ông cực kỳ là ga lăng và chu đáo Thêm vào đấy anh này anh ấy còn mua hai hào dầu Thế là trên đoạn đường về nhà nhá Anh ấy còn bỏ hai hào dầu đó ra để anh ấy khoe với cả người vợ nhặt Và ý của anh ấy là đêm nay là đêm tân hôn ấy Thế nên là cũng phải sáng sủa một tí Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta thấy hình ảnh của một người đàn ông vừa trượng nghĩa này Vừa giữ chữ tín này Mà lại còn rất là ga lăng và chu đáo với người phụ nữ đó nữa Không hề coi thường Mà ở đây chúng ta thấy được cái sự coi trọng của người đàn ông đối với một cái người đàn bà mặc dù mình chỉ mới gặp gỡ có hai lần. Đúng không ạ? nhá thì chúng ta thấy rằng đây là cái ý đầu tiên mà các bạn cần phải phân tích này khi mà đám trẻ nó chạy ra nó trêu mọi hôm ý thì anh cu chàng bao giờ cũng sẽ rất là hồ hởi phấn khởi để cho chúng nó đứa thì bám vào tay đứa thì ôm cổ đứa thì ôm chân nhưng mà hôm nay anh lại nghiêm mặt lại À đúng không ạ? Anh lại nghiêm mặt lại à, Để gì ạ? Ý là không được trêu chọc Thế nhưng mà lũ trẻ nó vẫn tiếp tục nó đùa Và nó kêu là gì? Nó hét rất là to là Trông vợ hai Có nghĩa là gì nhở? Có nghĩa là hai vợ chồng <laughs> Và chính cái điều đấy đã khiến cho anh chàng không thể nào mà nhịn được cười nữa Thật ra ấy là anh ấy đang rất là vui vẻ Anh ấy đang rất là hạnh phúc Và dường như đối với người đàn ông này ở thời điểm hiện tại ấy Ngay cả khi mà đi qua xóm ngụ cư có những cái lời bàn tán có những cái ánh nhìn đổ về hai người thì chàng lúc bấy giờ nhìn thấy người đàn bà đi bên cạnh mình chân nọ bước xíu cả vào chân kia thế nhưng mà chàng vẫn tỏ ra rất là đắc chí đúng không ạ thấy thích chí lắm đắc chí lắm đúng không ạ và dường như đối với người đàn ông này trước mắt bây giờ không phải là cái đói khổ nữa mà chỉ còn lại tình nghĩa mà chỉ còn lại tình nghĩa với người đàn bà đi bên mình thôi. Được không ạ? À? Chúng ta có thể thấy rằng là trên đoạn đường về nhà cái biến chuyển hạnh phúc bây giờ đó chính là dường như anh chàng đã bước thêm được những cái bậc thang để đến gần hơn với cả hạnh phúc. Và hạnh phúc dường như đã chạm đến trái tim của người đàn ông vốn dĩ rất thô kệch và xấu xí này Để rồi anh chàng từ một người vốn dĩ cứ lầm lũi trở về trong những buổi chiều trạng vạng Bây giờ lại có thêm được một động lực sống lớn nữa Đó chính là người đàn bà đi bên cạnh mình Mà người đàn bà đó lại chính là vợ mình, là điều mà trước đây có lẽ chưa bao giờ anh dám nghĩ tới. Có thể thấy rằng từ sự xa lạ, chúng ta đã thấy được cái sự gần gũi, Đúng không ạ? À? từ một cái trạng thái rất là vô tư Thì bây giờ chúng ta thấy được dường như hạnh phúc đã chạm đến trái tim của người đàn ông này Và từ đây ta cũng đồng thời thấy được thì ra là tình yêu bao giờ cũng mang một cái sức mạnh diệu kỳ như thế Nó đã xoa dịu trái tim của một người đàn ông vốn dĩ dễ nghĩ rằng Chẳng có một cái quan niệm gì cho cuộc đời của mình cả Và nghĩ rằng mọi thứ sẽ trôi đi trôi đi như thế thôi Nhưng mà tất cả đều xuất phát từ một cái niềm khao khát hạnh phúc và niềm khao khát hạnh phúc ấy đã khiến cho con người ta thay đổi từ một người đàn ông vốn dĩ chẳng lo lắng gì về cuộc đời bây giờ đã bắt đầu có những hành động quan tâm người khác chu đáo tinh tế đó là gì ạ à đó là cái sự biến chuyển cực kỳ hợp lý của nhân vật này nhá. Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị và phân tích sâu vào những cái chi tiết mà chị vừa đề cập lại cùng với các bạn nhá. Hãy lưu ý giúp chị được không nào? Hãy lưu ý giúp chị tới những cái chi tiết mà chị vừa đề cập ở đây. Và khi mà các bạn làm ấy, đặc biệt là đối với phân tích văn xuôi thì chị đã nói rồi, chi tiết nhỏ làm nên tác phẩm lớn. Chúng ta luôn luôn có một cái quan niệm như vậy, đúng không ạ? Thế nên cái việc là phân tích văn xuôi đối với từng phân đoạn thì cái việc quan tâm tới chi tiết, phân tích, bình luận chi tiết để làm sáng tỏ cái phần đó là rất quan trọng. Còn đương nhiên, phân tích diễn biến tâm trạng thì cuối cùng từ cái việc phân tích diễn biến đó chúng ta cũng phải thấy được những cái vẻ đẹp phẩm chất sáng ngời của những nhân vật được thể hiện trong các tác phẩm này thì các bạn sẽ lưu ý giúp chị điều đấy nhá. Ok chưa nào? Sau khi làm xong luận điểm số 2 thì đương nhiên các bạn sẽ làm cái luận điểm số số 3 ở đây Đó chính là sẽ khái quát lại về nội dung và về nghệ thuật được không ạ? À? Chúng mình sẽ khái quát lại về nội dung và về nghệ thuật Thì uh, chị đang muốn là sẽ có một cái buổi phát trực tiếp cụ thể uh, Để có thể nói với các bạn về cái phần mà chúng ta sẽ làm một vài yêu cầu phụ này Sau đó thì chúng ta sẽ giải quyết thêm cả cái phần làm luận điểm 3 Là cái phần uh, khái quát lại nữa Thì không biết là các bạn có hào hứng không? Các bạn có hào hứng với cái đó không? Các em có hào hứng với cái đó không nhở? <laughs> Nào, nếu như mà được học về cái đấy thì các bạn có cảm thấy hào hứng với cái đó không? Nếu được chia sẻ về cái đấy thì các bạn có hào hứng không? Bởi vì cũng sắp đến ngày thi rồi Và tất cả những cái gì mà chị đang chia sẻ với các bạn là những cái mà các bạn có thể dùng được ngay và luôn Thật đấy, đấy là những cái mà các bạn có thể dùng được ngay và luôn nào, ở đây có rất là nhiều người đang bảo là vào học để chống liệt các bạn ạ. Trời đất ơi, bây giờ mà các em nói những cái câu đấy là chị cũng hơi bị hoảng đấy nhá mấy đứa nhá là chị cũng thấy hơi bị hoảng đấy nhá Rồi thì chị sẽ nói sau về cái luận điểm 3 này Kèm theo đó là một số những cái câu hỏi phụ để chị em mình cùng với nhau giải quyết nhá Được không ạ? À? Còn lại ở phần kết bài thì các em ơi Đừng quá nặng nề trong phần này nhá Đừng quá nặng nề trong phần này Mà các bạn chỉ cần đơn giản hóa nó bằng cách là Chúng mình có thể ghi nhớ một số những cái dạng kết bài mà chúng ta có thể sử dụng Cho gì ạ? À? à cho nhiều dạng đề khác nhau là ok rồi Được không? không ạ? À? Thì các bạn đừng quá nặng nề nhá, các em đừng quá nặng nề ở ở trong cái phần này nhá. Được không ạ? À? Được không nào? Trong cái phần kết bài ấy, chỉ cần khẳng định lại vấn đề một cách đơn giản thôi. Được không? Chỉ cần khẳng định lại vấn đề một cách đơn giản thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra cái phần kết Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái ấn tượng của chúng ta về cái phần, về cái tác phẩm Hoặc là về tác giả mà chúng mình vừa phân tích là ok rồi Được không ạ? À? Đồng ý không nào? Các bạn ơi, có muốn là chúng mình thử làm nhá Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng thử làm một số những cái kết bài nhá được không ạ? À? Chúng mình sẽ cùng thử làm những cái kết bài nhá. Năm nay thì chị thấy là các bạn cực kỳ là nghi ngờ là sẽ vào hai cô vợ. <laughs> Nói chung là cái nghi ngờ của các bạn thì chị nghĩ cũng đúng thôi. Bởi vì là à, trong đội ngũ 2K3 này thì nhiều người kiểu tiên tri lắm. Nên là chị nghĩ là cái việc nghi ngờ của các bạn cũng là điều bình thường thôi, chẳng có gì cả. Được không nào? Nhưng mà đương nhiên ở giai đoạn này chị đã nói rồi Chúng mình điều quan trọng nhất ấy là chúng mình vẫn phải trọng tâm vào việc ôn tập hết Bởi vì chúng ta không thể khẳng định được chắc chắn 100% Rằng là sẽ vào đề nào, sẽ vào tác phẩm nào Nên là chị nghĩ hơn hết là các bạn cần phải làm gì ạ? Hơn hết ấy là các bạn cần phải chú ý hết sức giúp chị rằng cứ học toàn bộ được không ạ? Còn đến lúc đấy thì khi mà đã học toàn bộ rồi thì tâm thế đi thi của chúng mình sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chắc chắn là như thế nhá. Ok không? Rồi, thì đây, bây giờ chúng mình có thể sẽ có một cái phần uh, nho nhỏ để chúng ta tổng kết lại hay nói cách khác là chúng ta sẽ có một cái phần kết bài đơn giản như thế này. À, vấn đề mà chúng mình đưa ra ở đây đó chính là gì nhở? À, vấn đề chúng ta đưa ra ở đây đó chính là diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng. Đúng không? chính là diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng trên đường về nhà. Vậy thì các bạn cũng chỉ cần đơn giản đưa ra giúp chị được khẳng định lại rằng là ở cái bài viết ở phần trên của các bạn, các bạn đã làm hoàn chỉnh phần trình bày rõ ràng về gì ạ? Về cái thay đổi trong diễn biến tâm trạng của nhân vật này là được. Ví dụ như sau nhé. Chúng ta sẽ có một cái phần kết như thế này. À, đây ạ, chúng ta sẽ có này À, một cái phần viết như sau Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ ngày những trang văn của nhà văn Kim Lân đến với bạn đọc và để lại những xúc cảm thật đặc biệt. Hình ảnh về anh chàng với những biến thiên trong tâm trạng trên đoạn đường về nhà và đặc biệt là những tình cảm tốt đẹp mà những con người lao động dành tặng cho nhau sẽ là những điều còn lại mãi với thời gian. Và những trang văn ấy đã khiến cho chúng ta, thế hệ của hiện tại, hiểu thêm về tình cảm của bạn đọc với người nghệ sĩ. Khi tất cả mọi người đọc đã bỏ ra đi, còn một độc giả yêu anh và ở lại, anh có gì cho người kiên nhẫn ấy, có còn chăng một vì sao dành lại giữa đêm khuya? Người ấy tìm ra ngôi sao mà anh hằng ngắm đấy Chính ngôi sao kia sẽ gọi trăm người đọc lại quay về Nếu cho người đọc kiên nhẫn ấy Ngôi sao kia anh cũng không có nốt Thì anh chớ than phiền khi trăm người đọc khép sách bỏ anh đi Phần này thật ra các bạn chỉ có thể lấy 4 Chỉ cần lấy 4 câu đầu là đã hay rồi Có nghĩa là bốn cái câu đấy Là bốn cái câu nói về mối quan hệ Của người đọc và người nghệ sĩ Thì chị nói với các bạn là Cái kiểu kết bài này là kiểu kết bài Các bạn có thể tận dụng cho rất là nhiều bài Mà nó rất ấn tượng và nó rất hay được không ạ? À? Nó rất ấn tượng và nó rất hay Chị đọc lại một lần nữa nhé đã biết bao nhiêu năm trôi qua, kể từ ngày những trang văn của Kim Lân đến với bạn đọc và để lại những xúc những xúc cảm thật đặc biệt. Những trang văn ấy đã gợi về hình ảnh của nhân vật chàng với những biến thiên trong gì ạ, trên đoạn đường về nhà và đặc biệt đã thể hiện những tình cảm tốt đẹp của những con người dành cho nhau trong những giây phút khó khăn tận cùng của nạn đói. Và những trang văn ấy đã khiến cho chúng ta, thế hệ của hiện tại, hiểu thêm về tình cảm của bạn đọc dành cho những người nghệ sĩ. Khi tất cả người đọc đã bỏ anh đi, còn một độc giả yêu anh và ở lại, anh có gì cho người kiên nhẫn ấy, có còn chăng một vì sao dành lại giữa đêm khuya? Ví dụ là như vậy. <laughs> được không ạ? Nhá, các bạn sẽ lưu ý giúp chị là như thế Thì à, đấy là cái phần chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay Trời ơi, các bạn à, đang còn muốn chị chia sẻ về nhiều tác phẩm lắm và chị cũng mong là chị sẽ có nhiều thời gian hơn để chia sẻ với các bạn về nhiều nhiều nhiều thật là nhiều những cái tác phẩm nữa. Được không nào? Thế nên là Chị hy vọng là sẽ sớm được gặp lại các bạn trong buổi phát trực tiếp tiếp theo với những cái phần kiến thức cực kỳ cần thiết cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là diễn ra rồi, đúng không ạ? Thế nên là chị rất là mong sẽ được gặp các bạn nhá, được không nào? Còn bây giờ thì à, tạm thời nói lời tạm biệt với nhau nha. Và chị hẹn gặp lại các bạn ở trong buổi phát trực tiếp tiếp theo nhá. Nhớ ôn tập thật chăm chỉ nha mấy đứa. <laughs> bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, tạm biệt, tạm biệt. Cảm ơn các em rất nhiều. Cảm ơn các em. 拜拜。